Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng Để bây giờ người thay đổi bước theo ai rồi Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em Từng giọt nước mắt cũng đã tắm mất đôi bờ vai bé xinh Hỡi người ơi em có hay lòng anh vì sao em quay lưng bước đi Vì sao em không nói một lời Con tim anh bây giờ nát tan Ngày xưa em nói nơi ta cùng nhau bước chung một lời Đi sao giờ đây người vội quên hết Để cho anh